Hãy mời tôi một ly cà phê, tôi sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trong việc bán hàng online của bạn. Xin chào, tôi là Phạm Thanh Bình và tôi biết chắc chắn rằng rất nhiều anh chị đang xem video này của tôi gặp một số vấn đề như sau. Đầu tiên là khi chúng ta mới bắt đầu khởi nghiệp, chúng ta chưa biết bắt đầu từ đâu. Và thứ hai là có rất nhiều anh chị em mình ở ờ, bán hàng cho người thân xong rồi, rồi bán hàng cho những người bạn bè của mình ở trên Facebook xong và sau đó chúng ta không biết bán gì nữa có nghĩa là chúng ta chưa biết cách marketing chưa biết cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở bên ngoài kia để làm sao chúng ta có lượng khách hàng đều đặn hàng tháng và thứ ba là anh chị mình gặp một người lạ và sau đó chúng ta bán bán bán và thế là họ biến đi mất có nghĩa là chúng ta chỉ làm hai bước bán và biến chúng ta chưa biết cách làm thế nào để chúng ta tiếp cận họ để họ biết mình họ thích mình họ tin mình sau đó họ gì họ mua hàng của chúng ta và cái thứ tư tôi muốn chia sẻ cho anh chị đó chính là một số anh chị em mình đã có hệ thống sẵn rồi và một số anh chị xây dựng hệ thống bán hàng lên tới trăm người 200 người cả một nghìn người và sau đó sau một khoảng thời gian hệ thống rời đi hết có nghĩa là chúng ta chưa biết cách xây dựng hệ thống bán hàng chúng ta chưa biết cách dẫn dắt con người chúng ta chưa biết cách làm thế nào để hệ thống hệ thống của chúng ta liên tục phát triển có nghĩa là con người chính là cái nhân tố quan trọng nhất trong việc thành công của một hệ thống bán hàng và vì vậy tôi đã tổ chức một cái chương trình tên là Internet SEO Warriors nó trị giá chỉ bằng một ly cà phê thôi tôi rất muốn anh chị em mình hãy tham gia vào ba buổi tối với tôi và tôi biết là đa phần anh chị mình đi uống cà phê buổi sáng với bạn bè của mình đa số chúng ta nói những chuyện phím là chuyện uh, thời sự vân vân nó không liên quan gì đến công việc của chúng ta nó không giúp ích gì trong công việc của chúng ta vì vậy khi anh chị mình đi uống cà phê kiểu như vậy tôi thấy nó không có giá trị gì cả thôi thì chỉ bằng là anh chị mình mời tôi một ly cà phê tôi bỏ thời gian công sức vào 3 buổi tối tôi giúp cho anh chị đạt được kết quả tốt nhất trong việc bán hàng online và bằng cách là anh chị mình hãy bấm vào đường link ở bên dưới video này và có rất nhiều chị hỏi tôi là à, tại sao tôi lại không tổ chức chương trình 3 ngày miễn phí nữa thì anh chị mình cứ gì cứ nhấp vào đường link ở bên dưới đây à, anh chị mình đọc hết nhá thì anh chị em mình sẽ tìm được lý do và điều đặc biệt đó là gì anh chị mình đừng rời đi nhá tôi có một món quà tặng dành tặng cho anh chị bằng cách anh chị cứ bấm vào đường link bên dưới này món quà tặng này trị giá là 21 triệu 988 nghìn đồng rất mong anh chị tham dự buổi cà phê online cùng với tôi và nhận được bộ quà tặng này. Và hãy nhớ nhá hãy nhớ đến với tôi tham gia chương trình 3 buổi tối cà phê với tôi. Chúc anh chị thành công. Xin chào và hẹn anh chị trong buổi cà phê với Phạm Thanh Bình.